Xin chào anh em thì gần đây có rất là nhiều anh em quân liên hệ với tôi nhà tôi tư vấn là anh em đến sân chơi người ta anh em không luồn được nắp đĩa quân hột hay cũng không chạm tay vào hột thì có cách nào để em có thể chơi được thì cần clip này tôi xin chia sẻ với anh em cái công nghệ đánh tài xỉu bịp mới nhất hiện nay đây là công nghệ hiện đại nhất anh em nhé thì với cái công nghệ này nó sẽ giúp các anh em đến các sân chơi không cần phải luồn nắp đĩa quay hộp hay cũng như không cần phải chạm tay hộp anh em nhé anh em có giành được chiến thắng thì cũng yên tâm ra về không để lại bất cứ tăng tích gì anh em nhé đấy thì em cố gắng theo dõi clip này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cách sử dụng đấy thì à, tôi chuẩn bị anh em cái nắp này cái đĩa chợ là hoàn toàn bình thường và một số hột chợ đây tôi đã thử nước muối cho anh em và một bộ hột công chuyện đấy và một bộ hột là hai hột công chuyện và một một chọn bình thường đấy để làm gì để tôi chứng minh với anh em đấy nắp đĩa quân hột gì anh em cũng có thể chơi được và anh em cũng không cần phải chạm tay vào anh em nhé đấy thì tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ đây tôi sẽ dùng đũa anh em nhé lấy ba hộp bất kỳ lưu ý nhé không cần phải chạm tay hột hột 11 12 13 14 hay hột trọ hột công chuyện đều được đấy nó rất là phù hợp cho các anh em làm tay quan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 Đấy, thì trước tiên thì tôi xin phép là chứng minh với anh em lắp đĩa quần hộp là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi thanh lâm châm đấy, lâm châm trắng rất hít anh em nhé đấy, đấy. À, sao không hít được đây là đĩa vậy nhé lắp đặt ok hoàn toàn là bình thường đấy. nếu nó là đầu câu chuyện anh em thì lâm châm chắc chắn sẽ hít anh em nhé ok chưa đấy. đây là bộ câu chuyện này đấy, lâm châm rất chặt đây ở đây hai hộp câu chuyện và một hộp trợ anh em nhé ok chưa đấy tôi sẽ tiến hành xoay đèn cho anh em đây nắp này xoay xuyên nhé ok chưa đĩa ngoại đây thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng anh em nhé cố gắng kiểm tra thật kỹ đi thôi. là một xoay xuyên này ok xuyên nhé à ok chưa và cách chơi như nào và cái thiết bị công nghệ mới ngày hôm nay như nào tôi sẽ chia sẻ với anh em thì đây trên đây là ba mẫu điện thoại thì cái điện thoại này cũng sẽ có chức năng và nhiệm vụ Đấy, vừa lắp sim nghe gọi bình thường và và thứ hai nữa chức năng nữa là nghe và phân tích âm thanh hoặc tài xỉu cái chức năng nghe gọi đó như thế nào để làm gì thì chức năng nghe gọi đó để giúp anh em tự tin anh em áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn đây em đến sân chơi của người ta anh em cứ mang theo cái máy này anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường đây tôi sẽ gọi điện ở cái, cái điện thoại cho anh em xem Đấy, rất là ok anh em nhé anh em có thể nghe gọi bình thường anh em nhé đấy rất là tự tin để vào sân chơi không sợ bất cứ gì hết à, em chờ xíu nhé Đấy, ok chưa? Anh em nhìn thấy số điện thoại của tôi chưa? 0903 đây, 0240 đây. Anh em nhìn chưa? Ok nhé, lắp sim nghe gọi bình thường. Đấy, kết thúc cuộc gọi. Đấy sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em chuyển sang cái chế độ nghe âm thanh hột tài xỉu và báo dung cho biết được tài xỉu anh em nhé cái máy này nó sẽ nghe cái âm thanh của hột rơi xuống địa rồi phân tích cái âm thanh phát ra đây là của mặt nào rồi nó sẽ báo dung cho biết được tài hay xỉu em nhé đấy thì anh em chỉ cần là mở máy lên này và ấn chặt đấy, giữ chặt nút sao này bao giờ máy chuyển sang chế độ nó báo dung một cái là ok đấy nó đã chuyển sang chế độ phân tích âm thanh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 em đến sân chơi không cần phải luồn đồ vào hay cũng không cần chạm tay hộp Đấy, và anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường rất dễ dàng ngụy trang vào trong người em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 11 nút ok Đấy, sân chơi người ta có sóc dài đều được nhé không ảnh hưởng gì anh em nhé Đấy, rất là hiệu quả máy báo một dung đây anh em mới xỉu nhé xỉu này 6 nút nắp đĩa quân hột gì cũng được anh em không cần quan tâm anh em chỉ cần quan tâm cái vị trí anh em ngồi một mét rưỡi đổ lại đấy là cái vị trí hợp lý nhất tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người nó sẽ nghe được em nhé máy báo hai dung anh em tài thôi tài này ok tôi sẽ chuyển sang bộ hột 12 cụ thể là bộ hột công chuyện anh em nhé rất là hiệu quả ok lắp đĩa quân hột gì cũng được sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ nghe âm thanh và nó phân tích nó báo dung cho em biết nhé máy báo hai dung đây anh em tài tôi tài này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé cái máy này thì dung rất êm nên anh yên tâm đấy, anh em để trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé đấy như thế này đây máy báo một dung anh em đánh chỉ của tôi xíu này ok chưa chắc tin nữa này thì với cái điện thoại nghe và phân tích âm thanh này đấy nó được sử dụng sạc nhé này anh em sẽ pin em sạc pin tôi rất là tiện lợi anh em nhé đấy máy báo hai dung đây anh em lấy tài tôi tài này 15 nút à, tôi sẽ chuyển sang cái bộ 13 vừa là công chuyện vừa là đấy đấy anh em nhé, tôi cầm trên tay không thể phát ra tiếng động đúng không đấy, nên anh yên tâm anh em để trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé đấy và một lần nữa là khẳng định với anh em không có cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy anh em để trong người máy báo một dung đây em hãy xíu tôi xíu này chín nút rất ok Đấy, rất là hiệu quả nhé anh em cần tư vấn thì liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em nhé máy báo một dung đây anh em hãy xỉu thôi xỉu này 8 nút rất là ok đấy thì sau khi anh em chơi xong anh em muốn chuyển chuyển sang chế độ nghe gọi thì anh em tiếp tục ấn giữ chặt nút sao này máy báo một dung thì lại quay về cái chế độ là nghe gọi bình thường đấy đồ này rất là hiệu quả nhé mới nhất hiện nay anh em quan tâm liên hệ với tôi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video